2364 chia 5 bằng 472,8 Vậy 12 chia cho 5 bằng mấy Các bạn hãy comment ở phía dưới cho mình nha Chào các bạn <laughs>